Gà mái đang được chiếc mũ đỏ rất đẹp Nó đội trên đầu Trông y như công chúa Bạch Tuyết Thỏ Bạch cũng rất thích chiếc mũ này Nó xin gà mái cho mượn đội một chút Gà mái không cho Nhưng qua hai hôm Chiếc mũ đỏ của gà mái bỗng dưng biến mất Nó nghĩ là thỏ Bạch lấy trộm chứ không ai cả Gà đem ý nghĩ này nói cho chim anh chủ nghe Chim anh chủ lắm mồm lại học cho Sơn nghe rất giận mà không tỏ bày với ai được bèn một mình đi vô trong rừng giải quay chợt thỏ thấy một con chuột núi đang nhặt quả rừng bỏ vào một cái mũ đỏ sau đó nó túng cái mũ lại chát đi khi chiếc mũ bị hở miệng một quả đỏ rơi xuống đất lăn lông lóc. thỏ bạch thấy chiếc mũ này hình như rất quen nó chùi chùi mắt nhìn kỹ rõ ràng là chiếc mũ đỏ của gà mái này chim anh chủ không biết ở đâu bay tới Thỏ Bạch nói chúng mày còn chưa mau trở về Kêu cả mái tới xem sao Chiếc mũ đỏ ở đây này Chim anh chủ cũng ngó thấy chiếc mũ đỏ Liền dù một cái bay đi ngay Phút chốc Gà mái nhạn đã chạy tới Sơn Dương và dịch nhỏ cũng tới Anh chủ đậu trên cành cây Mọi người bao dây chuột núi lại Gà mái gằn giọng thì ra mới lấy trộm mũ của ta Chuột núi ngơ ngơ ngác ngác Mũ gì đâu Cái này là tôi nhặt được Bây giờ gà mái nhạn mới sự nhớ lại Cách đây mấy ngày Nó vô rừng tìm sâu bò ăn Mãi mê bới đất Nó để chiếc mũ đỏ trên tảng đá Và rồi quên lấy về Sơn Dương phê bình chuột núi Không nên chiếm đồ vật người khác làm của mình Dịch đem những quả từ trong mũ đổ ra Gà mái đi đến bên thỏ bạch nói Xin lỗi, tớ sai, tớ trách quan cho cậu Biết sai là tốt, lần sau chớ thấy gió mà bảo là mưa nhé Chim anh chủ đứng trên cành cây nói xen vào Giờ thì chúng ta nên giúp chuột núi đem những quả này về Thỏ bạch nói Rồi kẻ bưng người ôm Tất cả súng lại giúp chuột núi đưa quả về nhà vào một đêm mùa hạ ếch ngồi trên tàu lá sen ngắm cảnh một con ếch bạn của nó ở bên cạnh hỏi cậu có biết cái vật tròn tròn trên trời kia là gì không ếch đáp tớ nói cho các cậu biết đó là dần trăng trên trời trên mặt trăng có gì không trên mặt trăng toàn là nước đi chơi trên ấy thích lắm dòng sông nhỏ này mà so với trên ấy chẳng thấm vào đâu lại một bạn ít khác hỏi Sao cậu biết? Tớ lên rồi Nếu chưa lên sao biết rành rẽ như vậy được Chả tin Tớ dẫn các cậu lên đó chơi Các bạn ít đều nhao nhao nói Thế thì cậu dẫn bọn tớ lên đó chơi một chuyến nhé Được thôi Có điều bữa nay thì chưa Ngày mai đã Hôm sau mới sáng sớm Bọn ít đã thức dậy chuẩn bị sẵn sàng Chúng chưa dễ hát sướng, nhảy múa lăng xăng Vì sắp được lên mặt trăng du ngoạn Niềm vui sướng này có thể nói chưa từng có ở xứ sở ếch Còn ếch tự xưng đã lên cung trăng lại nói Hôm nay tớ không được khỏe trong người Thế này nhé, ngày mai, ngày mai nhất định đi Ngày mai đã đến, con ếch tự xưng đã lên cung trăng Lại nói hôm nay nó bị nhức đầu, chưa thể đi được chỉ là niềm hy vọng lớn mà lũ ếch ôm ấp đành về lại ngày mai rồi lại ngày mai tối đến chợt có một con ếch phát hiện mặt trăng bị khuyết hết một nửa trên trời đi hỏi con ếch tự xưng đã lên cung trăng thì nó cũng không biết gì sao xong lại nhắm mắt đáp bừa mấy hôm nay trên trời hạn hán nên nước trên mặt trăng đã rơi cạn hết một nửa lại chừng nửa tháng sau trên trời mất hẳn mặt trăng Đến hỏi con ếch tự xưng đã lên cung trăng Thì nó bảo với đồng bạn May là chúng ta chưa đi Nếu không thì chúng ta bị chết khác trên đó cả rồi Qua một ngày nữa Trên trời lại xuất hiện mặt trăng Giờ thì con ếch ấy bị bệnh thật